<coughs> Hello xin chào mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Forex Dream 247 Và hôm nay cuối tuần chúng ta lại ngồi lại với nhau và đưa ra những cái nhận định những cái chiến lược, những cái phân tích về những cái cặp tiền về thị trường chúng ta đang tham gia đó là thị trường ngoại hối và một tuần vừa qua mọi người giao dịch thế nào khá là vui mừng khi mà tuần trước chúng ta đã có những cái nhận định đối với những cặp tiền mà chúng ta đang quan tâm và cặp tiền nhất là cặp tiền vàng là có lợi nhuận rất là ờ, tốt khi mà cái xu hướng của thị trường đi theo đúng cái nhận định của chúng ta đấy và chúng ta sẽ điểm qua một chút về cặp đô la Mỹ chỉ số đô la Mỹ thì đây nó là cặp tiền mà bắt buộc khi mà chúng ta đang tham gia vào thị trường thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về nó và chúng ta phải quan tâm nó một cách đặc biệt để chúng ta có những cái kèo những cái lệnh nó chuẩn xác nhất Đấy, và trong các nhận định trước của em thì à, cặp tiền này sau khi à, chạm lại vùng hỗ trợ đâu đó quanh khu vực 1.05 thì sẽ có một cái nhịp phản ứng đối với cặp tiền này và hiện tại à, trong một cái xu hướng đối với cặp tiền DI đang là một cái xu hướng sau khi à, Fed tăng lãi suất tăng lãi suất và cặp tiền này đang có một cái tín hiệu mua cực kỳ là mạnh cực kỳ là mạnh mẽ vào thị trường đấy và trong các khung ngày khung tuần khung H4 thì tín hiệu mua hiện tại vẫn chưa có một cái tín hiệu nào và có thể chững lại được đối với cặp tiền này và trong tương lai à, xu hướng tuần sau thì cặp tiền này sẽ quay trở lại test lại cái vùng đỉnh gần nhất của cặp tiền đó là quanh khu vực 1.09 đến 1.092 đây nó là một cái vùng đỉnh một cái vùng kháng cự trong vòng rất nhiều năm qua đấy và thị trường đang có xu hướng nên kiểm tra lại cái vùng uh, ờ, 1.109 đến 1092 ờ, đấy và cái xu hướng chính của cặp tiền này sang tuần sẽ là xu hướng tăng nên kiểm tra lại cái vùng kháng cự quan trọng này và chúng ta sẽ chờ đợi xem có một cái nguồn thông tin gì hay là uh, một cái phản ứng gì ở quanh khu vực này không còn xu hướng chính vẫn là nên test lại cái vùng 109 đấy 1.09 109 109 và bây giờ chúng ta sẽ đi qua một chút về cặp tiền vàng cặp tiền vàng thì sau rất nhiều những buổi zoom thực chiến rất nhiều những buổi zoom thực chiến những buổi zoom phân tích thị trường thì em đã cho mọi người những cái mở bán cái lệnh sell khi mà à, xu hướng của cặp tiền vàng này vẫn đang là một cái xu hướng giảm và chưa có một cái thông tin nào một cái tin tức gì mà ủng hộ cho cặp tiền này có thể tăng mạnh ở trong thời gian tới cả và đúng như nhận định của chúng ta sau khi chạm ngưỡng 1800 đến 1805 quanh khu vực đường line giảm thì cặp tiền này ngay lập tức ngay lập tức đã bị bán tháo đẩy giá xuống đâu đó quanh khu vực 175x và trong tất cả những cái buổi zoom thực chiến của em hay những cái nhận định hàng ngày của em thì chúng ta đều sell về đâu đó 1748 đến 1752 đấy và đây đang là một cái vùng uh, em cực kỳ quan tâm đó là cái vùng 1748 đến 1752 và với cái lực nến bán tháo mạnh như thế này bán tháo mạnh như thế này thì hiện tại đối với cặp tiền vàng này xu hướng chính trong tuần tới vẫn đang là một cái xu hướng giảm đấy và em đang quan tâm cái vùng này liệu nó có uh, cho chúng ta một cái tín hiệu mua hay không nhưng mà không nó đang cho chúng ta một cây nến Masu Bozu với cái lực bán tháo cực kỳ là mạnh và hiện tại nó đóng cửa bên dưới cái ngưỡng đâu đó quanh khu vực 1750 rồi đấy và cái xu hướng sắp tới sẽ còn đi xuống nữa đâu đó ít nhất là đâu đó quanh khu vực 1733 đến 1736 và em đang kỳ vọng mà chúng ta có thể mở những cái lệnh mua dài hạn đối với cặp tiền này đó là quanh khu vực 1709 đến 1715 đấy và xa hơn là cặp tiền này sẽ test lại sẽ test lại cái khu vực khu vực đáy gần nhất của cặp tiền đó là quanh khu vực 16 đó là quanh khu vực 1680 đến 1682 1680 đến 1682 đấy và chúng ta sẽ mở những cái lệnh mua dài hạn ở cặp tiền này nên ở quanh khu vực này đấy đó là quanh khu vực 1709 1715 chúng ta có thể giải vốn dần để chúng ta mua lên xu hướng chính vẫn là sẽ quay lại kiểm tra lại những cái vùng hỗ trợ quan trọng của cặp tiền và cái vùng em quan tâm đặc biệt đó là quanh khu vực 1709 đến 1715 đấy còn cái vùng 1733 1736 thì sẽ quay trở lại trong thời gian ngắn hạn nhất có thể là một hai ngày đầu tiên của tuần tới đấy tại cái vùng này đang làm cái vùng hỗ trợ không phải là mạnh đối với cặp tiền cặp tiền này đấy không phải là mạnh đối với cặp tiền này khi mà khi mà khi mà cái áp lực bán đang quá là mạnh như thế này đấy thì đối với cặp tiền kim loại quý như vàng thì về giá đâu đó quanh khu vực 16 đến 17 là cái giá quá hợp lý quá thấp để chúng ta có thể bắt đầu tích lũy đối với cái tài sản này rồi đấy là cái xu hướng chính sang tuần thì chúng ta vẫn canh sell đối với cặp tiền này nhá và chúng ta sẽ canh mua dài hạn đối với cặp tiền này à, vùng mua đẹp nhất đó là vùng 1680 và vùng mua quan tâm đó là vùng 1709 đến 1715 thì khu vực 1709 đến 1715 thì mọi người có thể mở những cái lệnh nhỏ ở quanh khu vực này và chúng ta sẽ canh sell xuống sang tuần nếu mà cặp tiền này lên lại được quanh khu vực 1 6 1655 từ 1657 đến 1660 thì chúng ta lại xeo xuống chúng ta lại xeo xuống thôi lại xeo xuống thôi đấy ví dụ thứ hai ấy thì tất cả các kèo scap những kèo thực chiến những cái kèo ngắn thì em sẽ gửi ờ, cho mọi người ở trong nhóm lớp học cũng như nhóm thực chiến của em và những cái nhận định hàng ngày từng phiên em sẽ gửi cho mọi người và có những cái buổi zoom thực chiến những cái buổi zoom thực chiến những cái buổi zoom chia sẻ kinh nghiệm ấy thì mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học đăng ký vào nhóm lớp học của em sẽ những cái buổi zoom này sẽ được diễn ra cố định hàng tuần cố định hàng tuần mọi người nhá đấy là cặp xu hướng cặp tiền vàng chúng ta vẫn đánh xeo xuống vẫn uh, vẫn xeo xuống những cái vùng hỗ trợ quan trọng của cặp tiền này tiếp theo đó là cặp tiền uh, cặp tiền dầu tiền dầu thì tuần vừa rồi thì chúng ta đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt có cái phần lan cực kỳ là tốt khi mà chúng ta đã mua được cặp dầu đâu đó quanh khu vực 855 đấy đang có lợi nhuận cực kỳ là tốt và cái xu hướng ngắn hạn đối với cặp tiền này đối với cặp tiền này vẫn đang là một cái xu hướng chen xuống thì sang tuần anh chị nào mạo hiểm ấy thì có thể xem ngay cặp dầu này ở quanh khu vực 92 922 đấy còn quan điểm của em đối với cặp tiền hàng hóa trong thời buổi khủng hoảng kinh tế lạm phát tràn lan thì em vẫn canh mua đối với cặp tiền này lại quanh khu vực 84 đến 855 đối với cặp hàng hóa dầu này ấy đấy là cái phở lan dầu nó có cái quý cực kỳ là lớn ấy nên là mọi người cũng không phải quá chú trọng vào cái cặp dầu nó cho mọi người cảm giác kiếm lợi nhuận cực kỳ là nhanh nhưng đồng thời với nó khi mà chúng ta kiếm lợi nhanh thì cái rủi ro của chúng ta cực kỳ là lớn đúng không ạ đấy, nên là chúng ta sẽ lựa chọn những cái cặp tiền nào mà nó uh, an toàn hơn và nó chạy biên độ không rộng quá để chúng ta có thể đối với những anh chị mới có thể xử lý được uh, một cách hiệu quả nhất và giảm thiểu cái rủi ro của chúng ta xuống mức thấp nhất đấy đấy là cái phờ, phờ lang của cặp um, dầu tuần sau nhé mọi người nhé tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua một chút về những cái cặp liên quan đến đồng chính đó là cặp à, EU đi EU thì trong tuần trước thì em đã báo mọi người sell liên tục sell liên tục đây là hai cái vùng sau khi nó phá 1.1.02 à, ấy trong nhóm lớp học nhóm thực chiến của em thì em lại cho mọi người sell lại à, ở quanh khu vực 1.02 đấy tại vì sao tại vì đồng đô la Mỹ nó đang lên mà cặp tiền này nó lên nó lên một mạch nó xuống nó xuống một mạch đấy nên mọi người để ý những cái cặp tiền này một chút đấy đấy và chúng ta đã có mở những cái lệnh sell cực kỳ là đẹp cực kỳ là tốt và trong thời điểm hiện tại thì cái áp lực bán đối với cặp tiền này nó vẫn đang là áp lực xuống áp lực xuống đấy, khi mà đồng đô la Mỹ nó lên và đang bóng đen và trong kỹ thuật đối với cặp tiền EU nó đang bám biên đi xuống và chúng ta sẽ canh mua đối với cặp tiền này đâu đó quanh khu vực vùng tâm lý tròn đó là 1.00 khi mà cặp tiền này thì nó đang chạm vùng tâm lý tròn và đối với một đồng tiền như Liên minh châu Âu để chúng ta mua được cái vùng giá quanh khu vực bằng nhau đó là một cái lợi thế cực kỳ là tuyệt vời cho chúng ta khi mà DXY cặp tiền chỉ số đô la Mỹ cũng đang chuẩn bị chạm đỉnh cao nhất 20 năm và chắc chắn nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh thì chúng ta có thể mua cặp tiền này ở quanh khu vực tâm lý tròn Đấy. đối với cái vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta không nên mở những cái lệnh sell ngắn hạn rồi không giữ lên giữ cái lệnh sell rồi chúng ta sẽ canh mua lên Đấy, vị thế lệnh hiện tại nó xuống quá là thấp rồi thì chúng ta không nên giữ những cái lệnh sell không nên giữ những cái lệnh sell chúng ta sẽ chờ đợi thời cơ chờ đợi điểm đẹp tín hiệu rõ ràng chúng ta sẽ mua đối với cặp tiền này lên Đấy, đó là quanh khu vực vùng tâm lý tròn và tất cả những kèo thực chiến em sẽ gửi trên nhóm lớp học cũng như nhóm thực chiến của em và trong video này thì em sẽ phân tích cái xu hướng chính của từng cặp tiền thôi xu hướng dài hạn thôi đấy xu hướng sắp tới của cặp EU này sẽ đi xuống thôi sẽ đi xuống lại khu vực tâm lý tròn và cái khu vực đáy gần nhất của nó đó là quanh khu vực 0.997 quanh đó đâu đó khoảng 30 bit 40 bit thì chúng ta sẽ mua đối với cặp tiền này nên đấy tỷ lệ ăn đối với kèo này nó rơi vào khoảng 99 phần trăm mọi người nhé đấy, tiếp theo đó là cặp uh, GU tập GU thì trong những buổi zoom những cái nhận định trước thì em liên tiếp cho mọi người sell đúng không liên tiếp cho mọi người sell thì hiện tại sau khi đô la Mỹ nó tăng cực kỳ là mạnh cực kỳ là mạnh và tất nhiên những cặp XXX USD sẽ giảm cực kỳ là sâu và cặp GU cũng không phải là ngoại lệ mặc dù những cái tin tức gần đây có vẻ là thiên về cho đồng G một chút nhưng mà không thể nào mà cản được cái sự à, đi lên mạnh mẽ của cặp USD đấy và cặp PU cũng đang chạm cái vùng thấp nhất trong vòng rất nhiều năm vừa qua chuẩn bị đó là quanh khu vực 1.17 1.177 1.18 thì đây đối với thời điểm hiện tại mặc dù xu hướng của cặp tiền này vẫn đang là một xu hướng xuống xu hướng xuống mạnh mẽ nhưng mà rất nhiều yếu tố để chúng ta không nên mở những cái lệnh sell ngắn hạn trong thời điểm bởi vì khi mà chúng ta giữ những cái lệnh sell thời điểm này có thể đó là có thể chúng ta sell đáy rất nhiều năm nữa chúng ta mới về và đây đang là cái vùng mà để chúng ta canh mua dài hạn lên với cái vị thế lệnh đẹp như thế này thì chúng ta sẽ đánh dài hạn có những cái kèo dài hạn sẽ đẹp hơn và chúng ta sẽ phân bổ vốn làm sao để cho hợp lý để chúng ta giao dịch uh, an toàn nhất và kiếm lợi nhuận tốt nhất đấy thì cặp GU thì trục sang tuần với cái vị thế lệnh chúng ta sẽ chờ đợi tín hiệu đâu đó quanh khu vực 1.777 đến 1.18 thì chúng ta sẽ mua đối với cặp tiền này lên đợi tín hiệu rõ ràng phản ứng từ cặp tiền đô la Mỹ và phản ứng có đến uh, ờ, tín hiệu lực mua xuất hiện ở trong uh, cặp tiền uh, ờ, GU thì chúng ta sẽ mua đối với cặp tiền này lên nhá mọi người nhé. chúng ta sẽ không canh sell đâu canh sell thì ít nhất là sell ngắn thì chúng ta sẽ sell lại khu vực trước mà nó break qua nó là quanh khu vực 1.196 đấy đây là cái khu vực mà nó break qua thì chúng ta sẽ mua sell ngắn thì được sell ngắn thì được đấy, chúng ta sẽ quan tâm đến cặp G một chút đấy quan tâm đến cặp G một chút mọi người nhá đấy là xu hướng của cặp tiền xu hướng của cặp tiền cánh mua đấy cặp u lên tiếp theo cặp tiền gg gg sau rất nhiều nhận định thì chúng ta liên tiếp ăn những cái kèo sell kèo sell lừa cặp tiền này ấy, khi mà chúng ta phải lưu ý một điều thứ nhất đó là chen của cặp tiền này đang là chen giảm trong tất cả các khung trong tất cả các khung đang là một cái chen giảm đúng không nhìn về khung ngày chúng ta có thể nhìn thấy đây là một hiện tại nó đang say vui nhỏ nhỏ ở cái đoạn này nhưng cái biên độ dao động của nó rất là lớn nhưng mà nhìn về kỹ một chút thì chúng ta có thể thấy đó là đang là một cái trên giảm khi mà liên tiếp những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và một điều đó là cặp tiền đồng yên nhật hiện tại đang chạm những cái vùng ngưỡng của đáy 20 năm đáy 20 năm thì tất nhiên đối với một nền kinh tế khi mà đồng tiền của họ xuống mức thấp như thế này thấp như thế này sẽ có một cái nhịp điều chỉnh một nhịp điều chỉnh đối với cặp tiền của đồng yên Nhật đúng không ạ đấy và vì thế nên là cặp tiền này liên tiếp những ngày gần đây chúng ta đang cánh xeo và cái kỹ thuật về kỹ thuật đối với cặp tiền này vẫn đang là một cái trang giảm thì sang tuần thì chúng ta vẫn canh xeo đối với cặp tiền này có thể nhìn kỹ một chút trong khung H4 xem nhìn kỹ một chút thì mọi người có thể trong ngắn hạn thì cặp tiền này đang sell sideways ở đâu đó quanh khu vực từ 1.38 đến 16 1638 đến 1600 đấy thì sang tuần thì chúng ta sẽ canh sell lại đối với cặp tiền này quanh khu vực 1.632 đủ đi đến 1638 thì chúng ta sẽ canh sell đối với cặp tiền ờ, GJ này xuống sell xuống sell xuống sell lại sell về 160 mọi người nhá đấy là cái xu hướng chính của cặp tiền GJ sang tuần đấy xu hướng chính của cặp tiền GJ sang tuần chúng ta sẽ canh sell đối với cặp tiền này vùng đầu tiên chúng ta canh sell đó là vùng 1.31 312 đấy đây là cái vùng mà à, trước đó thị trường đã phá vỡ qua cái khu vực trendline tăng break qua thì chúng ta sẽ canh sell cái vùng đó và vùng thứ hai đó là vùng 1.38 thì chúng ta có thể xem mạnh ở quanh khu vực này đấy, sell mạnh ở quanh khu vực này theo đúng trend của thị trường đấy đấy là về cái xu hướng chính của cặp cờ gì sang tuần sang tuần đấy và kết thúc cặp cờ gì cũng là những cái nhận định cuối cùng của em rồi và mọi người cũng có thể đăng ký vào nhóm lớp học để nhận được những cái kèo uh, ờ, scat ngắn hạn hay là uh, những cái buổi zoom thực chiến những cái buổi zoom um, chia sẻ những cái phương pháp chơi vàng phương pháp chơi uh, uh, cặp tiền Đấy, thì mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học ở dưới phần mô tả của em hoặc mọi người có thể ủng hộ em bằng kênh channel để bằng một lượt đăng ký một lượt chia sẻ để em có động lực ra nhiều video ra nhiều nhận định ra nhiều phương pháp chơi cho mọi người hơn nữa và em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em em chúc mọi người à, sang tuần có một tuần mới giao dịch thành công và thuận lợi em chào tất cả mọi người